tiếp theo có cái hình tô cơm ở đây là cái chế độ nấu cơm thì các bạn nhấn lần đầu tiên là nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo nhưng mà các bạn chọn thì các bạn phải chọn nhanh nếu mà các bạn mở bếp lên rồi một lúc rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở vị trí nấu cơm nè nó không cho ta thay đổi được đó đây. tôi phải bấm qua nấu nước để nó tắt chế tính năng nấu cơm đi thì nó mới cho tôi thay đổi đây nấu cơm và nấu cháo bây giờ tôi sẽ thử tính năng nấu nước cho bếp bên um, phải này thì ở tính năng nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi có cái đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm các bạn mà sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ không có khóa nó sẽ khóa ra sớm hơn không đúng có tính năng nấu nước đó còn ở về bếp bên ờ, trái của tôi pin rồi giờ pin này nó bị lỏng nên à, tôi đụng nên nó đã bị lắc nó à, ngắt mạch à, tôi sẽ chọn lại cái năng nấu nước còn ở bếp bên bếp phía bên trái tôi thì nó cũng sẽ có những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên thì ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 100 60 độ cho tới 200 độ nè và cái chế độ rang xào đồ khô các bạn đè giữ phím màu đen này 3 giây để nó sáng đèn lên khi sáng đèn thì nó sẽ phát ra một cái tiếng bíp thì thay vì ở điều kiện hoạt động bình thường á, que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ra khi ta chọn vào chế độ rang xào đồ khô á, nó sẽ tăng ở cái que cảm biến bên ờ, trái này lên 300 độ nè để cho ta rang xào được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn ở bếp nướng này nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nướng đây, thời gian vào mặc định của nó là 9 phút các bạn có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp ở bếp nướng này thì à, còn rất đẹp nè không có sơn phết thì nướng thì rất là tiện lợi các bạn chỉ việc sắc à, mỏng đồ nướng ra mình nêm nếm rồi mình bỏ vào là nướng thôi vì cái độ hở dự vị nướng này nè với cái mặt trên của bếp áp suất nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra chứ không như cái cách nướng mà truyền thống trước khi nướng thì các bạn phải à, đốt lửa than rất là lâu rồi trong khi nướng lại có khói bụi rất là bất tiện nướng thì các bạn cũng sẽ đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm được mà cái thực phẩm ta nướng là mềm được thực phẩm nó không có bị khô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 còn về cái chế độ nấu cơm đó, thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi á, thì tôi sẽ sử dụng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn cũng có thể nấu những cái loại nồi nấu của mình ở nhà những cái loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì các bạn phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm nhấn vào cái phía hình tô cơm đây nhấn một lần tiên đầu tiên là chế độ nấu cơm thì khi cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp